ta vào ví dụ số 1. Một con ác đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường G bằng pi bình bằng 10m trên dây bình. Xác định chu kỳ dao động của con ác. Được chưa các em? Câu này thì là một câu thuần túy là đơn giản rồi. Câu này người ra đề chủ yếu muốn kiểm tra các em có nhớ được công thức hay không. Mức độ này là mức độ quá cơ bản đúng không ạ? Chúng ta nhớ thầy chiều dài đây bằng 121 cm. Được chưa? G bằng pi bình bằng 10 m trên dây bình. Ok chưa? Xác định chu kỳ T. Chu kỳ T bằng hỏi chấm. Thế nhỉ? Việc của chúng mình là gì? Là viết công thức tính chu kỳ T ra thôi đúng không ạ? Chu kỳ T đây sẽ bằng 2 pi căn L gì? N trên G. Được chưa các em? Giờ các em gì ạ? thay số thay số thôi nào 2 pi nhân căn bậc 2 L L là 121 cm các bạn chú ý 121 cm thì em phải đổi ra mét nhé ra mét sẽ là 121 nhân 10 mũ trừ 2 đổi ra mét chia cho G G là pi pi bình được chưa giờ các em chỉ việc bấm máy và tính toán thông thường và kỹ năng toán học các em hoàn toàn thể nhầm được nhé nào à chúng ta sẽ làm này 121 đây sẽ là 11 bình phương pi bình đi ra ngoài sẽ là pi pi pi hết được chưa các em như vậy đây 11 nhân 2 là 22 22 nhân 10 mũ trừ 2 10 mũ trừ 2 mà căn thì còn là 10 mũ trừ 1 1 trên 10 thì đây sẽ là 2,2 giây khá là dễ đúng không ạ chu kỳ t bằng 2,2 giây được chưa các em quá dễ đối với dạng bài tập kiểu này tuy nhiên nếu bạn mà không thuộc công thức thì rõ ràng là không thể giải được rồi bài tập này thì cơ bản nhé